Hello, chào mừng anh em tiếp tục quay trở lại với kênh ờ, Cao Tiến soi kèo. Rạng sáng ngày mai sẽ có rất nhiều trận đấu cúp được diễn ra. Tại cúp nhà vua Tây Ban Nha có hai cặp đấu giữa Real Sociedad và Monaca và cặp đấu giữa ờ, Alaves với ờ, Sevilla. Tại cúp quốc gia Ý thì có trận đấu giữa Napoli và Cremonese. Còn ở cúp FA của bóng đá Anh có tới 6 cặp đấu được diễn ra. Thì trong đó có 5 cặp thi đấu cùng giờ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 Tính đến lúc này, bốn trận à, sân khách gần nhất Liverpool chỉ có được một chiến thắng và phải nhận đến 3 à, thất bại. Ở cả ba trận thua này thì lữ đoàn đỏ à, phải vào lưới nhập bóng đến 9 lần. Gần nhất là trận thua 0-3 trước Brighton. À, hiện tại thì lữ đoàn đỏ đang trình diễn một lối chơi vô hồn, không có hiệu quả nè trong tấn công, trong khi hàng thủ thì bộc lộ quá nhiều sai lầm. Còn về Wolverhampton, sau 10 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường, bầy sói có được 4 chiến thắng, 3 trận hòa và 3 thất bại. Và trận đấu mới đây của hai đội ở cúp FA trên sân nhà thì à, Liverpool kiểm soát bóng tới 64% so với 36% của Wolves. Nhưng à, lữ đoàn đỏ chỉ tung ra được 10 pha dứt điểm so với 3 lần trúng đích. Còn ở à, bầy sói tuy không cầm bóng được nhiều, đội bóng này vẫn chắc chiêu cơ hội và tung ra được tới 10 một pha dứt điểm, trong đó có 5 cú sút gây nguy hiểm cho cộng môn đối phương. Và Wolves cũng là đội mở tỷ số trước ở trận đấu này, sau đó để đội chủ nhà vươn lên dẫn trước với tỷ số 2-1 và đến phút 66 thì tiền đạo người Hàn Quốc thì Sunway đã gỡ hòa cho bầy sói và kết thúc trận đấu với tỷ số chung cuộc là hai đều. À, và ở trận đấu gần nhất trên sân nhà, Wolver vừa đánh bại West Ham với tỷ số là 1-0. Qua đó thì chấm dứt cái chuỗi trận uh, à, 5 trận toàn hòa và thua ở ngoại hạng Anh. Thì chiến thắng trước à, West Ham cũng giúp cho bầy sói tỏ ra tự tin trong trận đá lại tại cúp FA với Liverpool vào rạng sáng ngày mai này. À, và Liverpool sẽ có trận đấu rất quan trọng với Chelsea tại giải ngoại hạng Anh vào cuối tuần này chắc chắn thì lữ đoàn đỏ sẽ tập trung vào ngoại anh nhiều hơn để cạnh tranh giành chiếc vé dự cúp C1 đấy nên à, sẽ không có gì bất ngờ nếu lữ đoàn đỏ tung ra sân đội hình B vào trận đấu đêm nay và phải khép lại hành trình cúp F3 ngay từ vòng 3 của giải đấu này à, đến với các thông số lịch sử về đối đầu của hai đội thì uh, Liverpool bất bại 8 trận gần nhất trước uh, trong đó có 6 trận lữ đoàn đỏ là đội mở tỷ số trước à, và 14 trận đối đầu gần đây giữa hai đội bầy sói đều không thể giữ sạch lưới về à, thể phạt cũng như phạt góc đang hướng hoàn toàn về à, mức xỉu 10 trận đối đầu gần nhất hai đội chỉ nhận ít hơn 4 thể phạt trên mỗi trận và cặp đấu này gặp nhau diễn ra cũng rất ít các quả phạt góc điển hình như 6 à, trận đối đầu gần nhất cả hai đội có không tới 10 góc trên một trận đến với tỷ lệ kèo thì đội khách Liverpool chấp 0.5 cả trận tỷ lệ tài xỉu của trận đấu này là 2.75 về mã kèo này anh em nên vào đội chủ nhà Wolverhampton cộng 0.5 cả trận